trước cửa luôn nha cô chú anh chị đây vừa mới ờ, hạ nguyệt hết một cái còn một cái này là dành cho người con à, và khoảng 12 giờ sẽ bắt đầu ờ, tiến hành ờ, hạ nguyệt luôn thì bây giờ Phước sẽ ghé lại mình đốt cho chị ấy cây nhang nhé xong rồi Phước sẽ hỏi thăm gia đình Ờ, ở trong là hai người con gái của chị chị này là người con của bà kế bên và chồng của chị thì ờ, hiện tại đang ờ, nằm ở trong bệnh viện á, hấp não trong chồng đang bị tai nạn giao thông giờ mình sẽ vào nha mình hỏi thăm hai hai bé tí xíu mượn cái ghế nha chị dạ. à, con ngồi mé này đi con con xích qua đây cho chú đi cho chú ờ, dễ quay để ngồi để cho nó gọi chọc của con rồi ok chú cảm ơn nhé hai con ai là người chị con năm nay nhiêu tuổi rồi 18 tuổi hả 19 rồi con 16 hả rồi ba con hiện tại là đang đang ở đâu à, cấp cứu hồi sức chú nghe nói là bị hấp cái não phải không hấp xương sọ hả mà bây giờ đầu cha con bị dư nước dư nước trước khi mẹ con mất lâu lắm mẹ đi bệnh viện hoài à xong cái bây giờ người ta chuẩn bị mổ hút nước ra bớt cho cha con ờ. bây giờ con cũng không sao nữa mẹ con gì rồi cha con cái người mất bên kia là ai cái cái cái bà bên kia là nội hay ngoại ngoại hả vậy là ngoại con mất trước rồi mẹ con sao có bệnh gì không mà sao mà đi theo luôn mẹ con thấy con bình thường mà sao tự nhiên mẹ cái nghe tin bà ngoại con trở về á xong cái điện về đang điện thấy mặt với ông ngoại con luôn cái nói à, là à, bà ngoại con à, bác sĩ chạy trở về cái à, khóc không có trời luôn cái bên đây ông ngoại con mới kêu á thì bình tĩnh lại từ từ lỡ lỗi gì thì cũng bình tĩnh lại nói được vài câu quá xỉu người ta lại cầm, cầm điện thoại người ta nói đưa vô cấp cứu rồi người ta kêu bên đây con, con tắt đi mà, hỏi cái con mới tắt cái đưa vô cấp cứu là lúc đó là con đang lại cho bà ngoại con con chưa biết hồi con ra con nghe con mới biết mà mẹ con thì con thấy khỏe đâu cũng khỏe khỏe tại vì đi xuống thăm chung à, bà ngoại con với à, cha con nằm cũng à, như chung một bệnh viện yeah tức là sau khi hay ngoại con uh, mất rồi mẹ con buồn rồi khóc rồi đưa rồi xỉu ngang rồi đưa đi cấp cứu rồi mất theo luôn dạ nhịp tim ờ, ngừng đập người ta nhồi lại em tiếng trời ơi đây còn bé nữa đó hả con nói cho chú nghe coi mẹ con đâu rồi mẹ con đâu rồi nói lớn lên dạ, ở trong đây ở trong đây á hả rồi nói cho chú nghe ra cha con làm gì cha con đi đâu rồi khám bệnh đi khám bệnh rồi hả rồi mấy con còn đi học không dạ, con thì ờ, nhiêu tuổi rồi con tên gì dạ, hả Quỳnh Thị Hiền Muội, còn con? Tên Tiên. Tên Tiên hả? Dạ là con này à, con là 19 còn con là bao nhiêu tuổi rồi con là con 15 à, tuổi giấy anh cảm chú chú chú cảm giác giống như ờ, bé nó em của con nó cũng đang sốc do nó yếu dữ lắm rồi phải không giờ thì trước sự ờ, mất mát của gia đình gì đó thì chú lần đầu ghé thăm thì chú cũng không có muốn ờ, hỏi thăm nhiều và nói nhiều tại vì ờ, để cho con nghỉ ngơi nữa thì hôm qua thì Phước có nhận được sự hỗ trợ chung tay của cô chú anh chị á gửi về trang fanpage Phước Cần Thơ với lại Facebook Nguyễn Thắng Phước của Phước thì tổng số tiền Phước nhận được là 40 triệu thì bây giờ Phước sẽ trao cho hai bé đây và sau khi nhận tiền xong hai con có thể là gửi cho người nào đó để lo phụ với à, gia đình à, cái danh sách mạnh thường quân thì Phước à, nó dài tổng cộng là có 193 à, à, cô chú anh chị hỗ trợ nên Phước sẽ để ở trên à, trang fanpage à, nó dài quá Phước không có đọc rồi để đánh mất thời gian nữa gần tới giờ à, Hà Nguyệt mẹ bé giờ Phước sẽ trao tiền luôn nha

Đây, con có gửi lời uh, chia sẻ gì không? Cho em con nói đi ha. Dạ, con cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình con trong hoàn cảnh này. Con không biết nói gì không ngoài lời cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm rất nhiều. À. À, Phước cũng thay mặt à, gia đình với thay mặt à, hai bé đây à, chân thành cảm ơn quý mạnh thường quân đã chung tay hỗ trợ à, đang trong cái lúc à, ngặt nghèo khó khăn nhất à, và hiện tại thì ba của bé cũng vẫn đang nằm ở trong bệnh viện à, nếu mà cô chú anh chị nào à, thấy đồng cảm thương xót à, thì à, có thể hỗ trợ thêm Phước sẽ, sẽ quay trở lại thăm và sẽ à, gửi cho gia đình để lo cho ba của hai bé trong bệnh viện ba bé luôn nha chứ không phải là hai nữa dạ dạ rồi bye bye cô chú anh chị và các bạn nha bye bye dạ mặt gia đình à, cảm ơn các à, mạnh thường quân đã giúp đỡ cho gia đình của hai cháu à, dạ. rất là cảm ơn nhiều dạ dạ à, nhớ bồi bổ sức khỏe cho hai bé hai nha thấy xuống sắc quá trời luôn rồi chị dạ qua đám mẹ đến xong rồi chở hai bé đi khám bệnh tổng quát dạ. hai bé có bệnh gì không dạ. chị thì chắc chị không có bệnh gì đâu trong mình dạ. cũng vậy hai con cũng chuẩn bị dạ. nhiều quá dạ. thành ảnh hưởng mắt không dạ dạ rồi thôi vậy à, phước bye à, bye, bye nha dạ dạ dạ